này đúng không? vậy mà giờ ba ba giờ vợ ba giờ vợ mày nói là là là là, là hỏi mẹ mày vậy đó chị dám chắc không chị dám chắc là nó chưa rồi không không cho mày biết hỏi vậy á con ngủ đó là con con ôm đó mà đó nó gạt tay con không ra ngoài nó gạt tay không cho nó về nó cho con trời biết vậy mà giờ bà vợ mày hỏi khách đối mẹ này chị dám chắc không chị dám chắc là nó chưa đụng phòng không nói mày có đó mà mày không có phải không? Mày biết. Con không có này cô vậy. Mày đòi hỏi nó có cho mày không? Cô đòi hỏi mày nó không cho con. Mày nó sao? Là ở làm sao rồi là nó nói đau bụng con con con mới nói vậy, con con con con bỏ qua con ờ, nó bỏ nó đau bụng con bỏ qua dạ. mà không lẽ từ bữa đó tới ờ, tới ờ, tới đó đi trọng mũi mẹ nó mà không có sinh được bữa nào có một người thế này rồi ai à, mà vô cổng thì đi bà có cho mày ngủ chung với nó không? Mẹ nói. Mà nói sao? Mẹ nói còn vợ đó bà nói còn bà nói buồn vợ đám cưới bà nói bữa bữa đó bà nói con á thì con con ngủ ngủ đây á văn mùng ngủ ngủ mình này con con 8 giờ con không biết về con con đứt rồi con chơi con tính chết luôn con nói thôi là con luôn nhìn chết Mày chết Mày ăn cho đuôi ra luôn Tôi sợ bà đó tức gì À đất ơi Ồ mẹ làm như thơm thảo lắm vậy ra con điện rồi hỏi hỏi con nhà đang đâu con nói con đang con đang đang đang về đang về công an trả công an giải vào đạnh đóng con nhìn con lơm lâm, con cơm công an nhìn lơm lơm hả dạ con cũng món đi nợ con con con con không nghe cái này cũng ghê con không nghe này vậy đó mà khẳng định chị dám khẳng định với tôi là nó chưa dòng hồng không mà tắt dạc mà bà mẹ mày đâu dám chắc gì con bỏ điện thoại không bà điện ra bà chửi mẹ mày bà nhai nhưng bà giết mẹ mày bà nói là chị dám chắc không bà thách vậy chị dám chắc là vợ chồng nó chưa đồng phòng không chị con nghe đâu mà ông lẽ rình ha à, dám chắc bộ rình ha à, phải dám chắc với bà cô có gì con phiền đâu vậy cái gì cô có gì đi con phiền đâu chưa là trả đồ con con con mới yên rồi ơi trả đồ con con mới yên giờ tao không trả thì đâu chứ giờ gì mà trời mới yên trả rồi mày ơi trả luôn rồi tò tò vậy mày có giấy kết hôn mày tò khùng mày mày à, để cái đó là để có áp hội xã đại sử biết không cái đó là chuyện đó là để xã hấp trưởng chứ mình chưa có giấy kết hôn mày thấy về á mày thấy về tao đi lên đó trở tao giữ đừng tao dắt ai mày đi dắt cái giấy kết hôn đó mày thấy không mày nói chịu đi không mày nhớ cái buổi sáng tao ở trở tao chờ tao dắt mày đi làm giấy kết hôn nhá không hả mày nhớ không ờ tao tao ở đó tao giữ đừng tao dắt nó tao trời, nó dậy mày thấy chưa đừng có dắt mày với nó đi làm giấy kết hôn mày nhớ không quá thì mai mốt ở đây hàng nổ là chị với đậu à, xương với mấy lượng này nổ rồi đi mà mày thấy là, là sáng nó dậy cái ra cái nó nó nó nó nó, nó, nó, nó cối này cối nọ đi về trọng lấy đồ mày thấy cái đồ nó cái gì không nam ông ai hỏi con nè cái bữa vợ con đi á là bà mẹ con có quýnh vợ con không dạ không mà à, mà nó nói nó nói với bạn đó là nó đi mặn về là bà chồng lấy cây đó quánh lấy tay đỡ trúng tay đó không ừ, có vậy mà nó nói với con bạn mày bạn mày á mày biết con tiền không biết ờ nó nói với tiền á rồi biết xảo trá đi qua nó dùng từ thấy ghê không nó mày xảo trá đi qua với nó khóc gì không khóc đáng tía vậy mày không khóc gì nữa nín chết đi ơi khóc đi khóc đi đừng má người ta sự tính toán của ta này mà khóc gì đồ đạc gì mà khóc nó thương mình thì thôi chứ mắc gì khóc cái mày nghe lời tao đi nín nhất đi chiều của ẩn nó chơi tao uống trà này uống rượu mày uống muốn rượu cho tao mày uống rượu luôn buồn thôi muốn trước đi đừng có khóc nữa cô chạy luôn nói gì vậy dạ không thương thì thôi chứ gì nó không thương con thì thôi thì con thấy nè ra xã hội con nè hồi chưa cưới á phải không con nó muốn cái gì con cũng chiều cái nấy nó muốn ăn á đồ ăn ở đây nó không ăn nó đồ đồ ăn ở thành phố thuận á con cũng đi mua cho nó phải không có không dạ. ừ cháu nghe tao nói thẳng như vậy là cái gì tao cũng biết hết mà mày thấy tao nói đúng không ừ nó muốn cái gì á là mày cũng mua cái đấy cho nó phải không mà mày lo cho nó được á là tao mừng mà mấy chi mà nó chịu lên nó thương mày á thì không nói còn này này nó không thương mày đó nó không thương nó nó mua nó, nó muốn à, ý đồ riêng của nó thì thôi mình đừng có cóc nữa không chơi buồn khóc cái uống nước không uống ly cái dụng sáo ly của nó uống ly nó đánh nhất đây để khóc uống nước rồi Thôi nhớ cái con Đây này, đây này, Có gì đâu khóc ờ, Có gì đó mà dám chắc rồi cái ghê không bà bà bỏ vậy bả giờ à, chị dám nha chắc với tôi là vợ chồng nó chưa động phòng không rồi dám chắc luôn á ừ. tôi dám chắc luôn á nó nó trời quốc rồi á không biết nên nó sợ nó nhắn cho à, con tôi nè sợ nó nhắn cho con động phòng nè sinh nó ra đau bụng mà hầu chưa cưới thì à, vô trỏng à, ra rê trỏng bằng rễ mà bằng như trâu vô chó tối sinh cái để dành đám cưới làm như gái ấy lắm nè dạ khóc dạ, không ừ. để đắt cái này kia kia nọ làm trộm á để ra để dành tới đám cưới hả giữ tới đám cưới nhỏ này nghe rồi để đám cưới giờ giờ tới đám cưới xong 10 đêm rồi không được gì đó mấy vậy đó mười đêm không được gì hết tết không bà lớn con nhỏ anh nè lớn con giá là thôi bậy không mà <laughs> lấy cái thằng này, ta là người đẹp trai khờ có khờ với ta đẹp trai nha, sạch sẽ đẹp trai nha, ngồi cái vợ mày nghĩ đó đừng đâu con nghĩ đâu giờ con sợ rồi mốt kiếm trai đẹp đeo mệt à. mốt kiếm trai đẹp đeo không cái đây mẹ đi mẹ gái vợ, gái gái tàn lợi dụng mà kiếm trai đẹp mình thương mẹ đi tức quá trời tức rồi trời vắng vắng ngọc ha giờ khoái khoái trai đẹp ha